này chiên gì đây này là gì á này là gì đi vô đó là gì vậy đi cái thao mà không có lặn rồi Hãy <laughs> subscribe đồ ăn đó ai mà nay ăn gì ngon chưa nay ăn gì ngon chưa cảm ơn theo Điện rồi mình ăn giò giò kho à. cái này mình ăn nọng <laughs> nọng kho Đây. có có không ai nữa Chai mít hay gì hả? Thầy không có gì vậy? Ở, sao mà tôi nói giấu lên kìa Hả? Ông nói đó, ông dí là lắm Ủa, ai dí hồi làm trời Ta đi ngang Ta là Nó nói ngoài lộ mình mới chạy Mình mới đi ngang được ra hỏi nó được thuốc nào nữa Em hả? Chị dí chị sẽ hồn không? vượt trẻ chứ là hỏi thăm này thì bao để lục bình đấy cơm cơm này này dẻo à Xong cái này ăn quá. Ăn hột, hả bố có không mít ông có chịu hả ra cho thầy một thon đi được thầy thon đi bít đó mình thon ngon thì nào ngon thì nấy phải không mà mà mà mà cháu nó phải không không bằng ấy để cho với lựa hột gì ờ, ăn hột rồi còn sơn hay ăn hả ăn hột rồi cái hột ai ăn Ừ.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 đại dư gì nữa ừ, ờ, trái vừa thôi đại dư rồi mình để miếng nữa mình thử chết nào cũng chết thử rồi đấy là cơm coi đầu có đáng không ạ? có 15 đó đâu đây rồi 86 86 hộp rồi chừng này lấy một rưỡi ừ miếng nhỏ miếng bự cài dư rồi 86 hả còn ờ, sáu mấy hộp nữa đó ừ ờ. dư không dư dư mấy dư dư đâu mấy hộp à tám mấy rồi cái gì? Còn sắm mấy hộp nữa đó. Sáu mấy hộp nữa dư. Lại đi dư tốt. Bỏ đậu vô. Rồi đậu này chín luôn nè. Dạ. Đậu anh ghé rồi. Đủ. 86 hộp. 80 Rồi nó đó chín luôn rồi đó. Có chiếc cà này bự. Rồi mình nồi chín luôn rồi bói luôn rồi ta. Vậy. Dạ. Dắt rồi. Đứa nào nó quen bác sĩ này, đứa quen bác kia, hai đứa ho rồi nó quen bác Đi đâu đi là cũng có gặp bác sĩ Linh nghe hết. Mười tám, mười tám, bốn tám, bốn tám, mấy chục lại trăm mà đó. Cái gì trăm? Trăm hợp hả? Đâu bán trăm ông ơi? Cái nhiều. Trời ơi tôi biết. kệ ăn cơm tráng đỡ thì có bụng ăn cơm tráng đỡ mùi con tử nhiệt tình luôn mấy ăn cơm tráng không ha đến giờ tao không được ui đó.

dưa muối dưa muối khác dưa mắm khác này làm dưa mắm à. nó không dưa mắm ta làm một dưa gan ta ta làm dưa gan mà giờ mình có dưa gan dưa leo dưa gan ngon hơn phải không thường thường thấy mình ăn dưa mắm là dưa gan á dưa gan thì nó về nó giòn hơn nhưng mà này là nó cũng ngon á nói ẩu chuyện chơi để mới qua còn đậu hũ ờ, đậu hũ xào xả xả ớt vô bọc đem đâu ừ. đem đi xuống dưới ờ, xã hả ừ. đem xuống dưới chợ à. Ừ, cho mấy cái món người ta cho đồ. dạ Chứng rồi bà ấy bà kêu vô đổ xăng bà bà bà đổ ờ, miễn phí dạ hả xăng mới đổ năm chục ngu dìm chứ này xuống đổ mình đổ nó nhiều <laughs> ừ. Thank you.